Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, kể từ khi Thống đốc tiểu bang California ra lệnh Shelter in Place, tức là cách ly, chúng ta làm việc tại nhà, các em học sinh học tại nhà, cho đến nay đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian vừa qua, sự khó khăn của các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh như thế nào và chúng ta cần làm gì, có một sự kết hợp chặt chẽ hơn như thế nào để ờ, chúng ta cùng kết thúc năm học với các em một cách tốt đẹp nhất Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị gặp gỡ với ba vị chuyên môn trong ngành giáo dục. Thứ nhất là thầy Bùi Hữu Lễ, thầy là giáo viên đang giảng dạy tại trường tiểu học Central. Thứ hai là cô An Võ, cô là counselor của trường middle school tên là Challenger. Và thứ ba là anh à, Đức Trần, anh là thông dịch viên của khu học tránh San Diego. Trước hết Vân Anh xin kính chào tất cả các anh chị. Dạ, chào chị và chào à, phụ huynh ở nhà. Hi everyone. Thank you for having me today. Dạ, thưa chào ờ, chị Văn Anh ờ, và thầy Lệ và cô An với ờ, cả toàn khán giả của đài. À, vâng thưa quý vị, khi mà các em học sinh tại tại San Diego của chúng ta đã bắt đầu nghỉ học từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 và cho đến ngày hôm nay là đã hơn một tháng rồi thưa quý vị. À, như vậy thì từ đó cho đến nay à, cái, cái học gọi là distance learning tức là học từ xa của các em như thế nào xin các thầy cô có thể à, một cách à, tổng quát um, summarize lại tức là nói lại cho các quý vị phụ huynh biết à, và thời gian vừa qua thì cái sự khó khăn của các thầy cô như thế nào các em như thế nào và à, sự à, liên lạc giữa quý vị với à, phụ huynh như thế nào thì mời à, ba anh chị có thể à, cùng chia sẻ với à, quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay à, trước hết với thầy lễ Dạ, xin uh, chào phụ huynh uh, và khán giả. Um, ngày 13 tháng uh, ngày 10 ngày 13 tháng 3 uh, cách đây chừng uh, 7 tuần đó thì uh, cái đó là hôm thứ sáu tụi tôi biết tin là uh, trường sẽ đóng cửa cho nên uh, rất là vội vàng để mà uh, thu họp những cái gì mình cần biết để mà mình mình mang về nhà nhưng mà đều uh, mình cũng không biết tương lai là gì hết cho nên uh, chỉ coi như là đóng cửa phòng xong rồi đi thôi cho nên từ đó tới giờ đó thì à, cái uh, tập trung là để liên lạc với gia đình đó, cái đó là cái cái, cái cái sự khó khăn nhất ở trong hai tuần đầu đó thì uh, có nhiều gia đình đã đổi số điện thoại hoặc là không có số mạng không có email uh, hoặc là đổi địa chỉ nữa cho nên tụi không tụi tôi rất là khó khăn sự liên lạc I agree with Taylor. The first two weeks was really difficult because uh, we had to reach out to all the families to make sure that they had a device and that they were do doing okay. Basically, it was a more of a well check to see if they were uh, well and safe. And the other thing I want to encourage parents is that um, make sure you update your contact information with your schools it's really important that you are receiving these information via email or through uh, your phone. We are unable to contact you if you've changed your number and you're not getting information from the school. So I think that's really, really important. If you haven't done so, please uh, make sure you go on to PowerSchool. You can actually change the contact information on there if you have access to PowerSchool. À, thì tôi cũng đồng ý với ờ, cô An và thầy Lệ là như vậy. thì <clears throat> ờ, theo cái phần hành uh, cái uh, của tôi đó thì nó hơi khác một chút. Tuy nhiên <clears throat> trong cái thời gian vừa qua thì cũng có nhiều uh, hiệu trưởng đã liên lạc tôi và cần cái sự giúp đỡ của bên cái bộ thông dịch là tại vì đúng <clears throat> có nhiều phụ huynh thì uh, không có cập nhật lại cái số điện thoại hoặc là những cái uh, email cho nhà trường để liên lạc nhất là trong cái thời gian khó khăn như thế này rồi mặt khác đó là tại vì vấn đề ngôn ngữ nữa thì thành ra vì cái vấn đề bất đồng ngôn ngữ thành ra nhà trường có những, những cái thông tin ví dụ chẳng hạn như là tuần tới này là bắt đầu trở lại học theo cái ờ, tính cách là viễn liên hoặc là trực tuyến tuy có nhiều phụ huynh vẫn chưa ờ, đến trường để mà nhận lãnh những ờ, nhận lãnh những cái máy uh, laptop cho con của họ À, như vậy là nếu mà phụ huynh nào gặp khó khăn ở nhà, ví dụ như là không có máy móc thì nhà trường vẫn à, giúp đỡ phải không thưa à, các thầy cô? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ phải. À, mỗi ngày từ thứ hai thứ thứ sáu họ có thể đi lấy một cái device từ 9 ừ. giờ sáng đến 4 giờ chiều. Uh, at different locations at different high schools and I can list them all if you like. Uh, some of them are Crawford at Hoover, They're passing them out. Lincoln High as well, Scripps Ranch. So it's throughout San Diego. Dạ, yeah, đúng như vậy. Và nếu mà gia đình mà không có internet thì chúng ta cũng uh, uh, trong những ngày qua Vân Anh cũng thấy là có những cái chương trình để giúp cho những cái gia đình có internet cho các em học phải không các anh chị? Dạ. Yeah thì nếu mà gia đình không có internet đó, thì uh, tôi uh, nói là xin gia đình liên lạc với Cox Cable nên nhất là trong khu uh, City Heights Cox Cable Ờ, và uh, xin cái chương trình uh, connect to compete connect to compete số số 2 đó thì họ sẽ miễn uh, miễn phí cái cái cái mạng hoặc là um, sau 2 tháng là miễn phí mà sau 2 tháng đó thì um, school district họ sẽ coi coi cái chương trình nó ra sao rồi xong, xong sẽ thay đổi sẽ giúp đỡ vâng, gia vâng. đình À, vâng thưa quý vị như vậy thì chúng ta là các thầy cô vừa mới chia sẻ với quý vị về à, cái vấn đề um, những cái device những cái um, trang thiết bị để giúp cho các em học từ xa thầy Đức muốn nói gì hả thầy Đức? Dạ thì uh, tiếp theo cái uh, mà thầy Lễ vừa mới trình bày đó <clears throat> nếu trong trường hợp mà bây giờ không có internet không có email uh, hoặc là không có biết cách sao để liên lạc với ai đó cứ gọi thẳng về cái số chính của nhà trường đi ừ. để lời nhắn trong đó tại vì những nhân những nhân viên ở trong nhà trường họ vẫn kiểm thường xuyên và nếu trong trường hợp như người Việt Nam mình đó thì khi nói để thêm một cái chữ là Vietnamese trong đó để người ta biết rằng là à cái câu nhắn đó là của Việt Nam họ sẽ liên lạc trực tiếp với tôi để mà tôi uh, giúp cho uh, những cái uh, nhân viên ở nhà trường đó. To um, get information for a device or for anything really for a district would be to go on our school or district's website www.sandy.net. À, vâng thưa quý vị như vậy thì cái mối lo ngại là chúng ta ở nhà không có internet không có những cái trang thiết bị để giúp cho con em của chúng ta học từ xa thì quý vị đã nghe lời chia sẻ của tất cả các thầy cô ở đây là quý vị xin hãy gọi cho trường của các em chúng ta sẽ được giúp đỡ trong cái phần hành này quý vị yên tâm à, nhé bây giờ chúng ta qua về cái ờ, chương trình giảng dạy thì trong thời gian vừa qua đó ờ, thầy lễ tức là từ ngày 16 tháng 3 cho đến ngày hôm nay à, nó đã có những cái khó khăn như thế nào và từ ờ, ngày hôm nay trở đi thì sẽ có những cái ờ, thay đổi gì và mà các em cần phải biết cũng như là quý vị cần phải biết ờ, quý vị phụ huynh cần phải liên lạc với các thầy cô như thế nào để giúp cho việc giảng dạy của các em một cách hiệu quả hơn để chúng ta cùng kết thúc năm học cho các em năm nay thưa thầy vâng tại vì bây giờ tụi tôi không có học sinh trong trong lớp nữa cho nên lớp là ở nhà cho nên à, tụi tôi chỉ nhìn mặt của cháu ở trên ờ, trên khuôn trên cái cái cái, cái screen thôi à, lên mạng thôi thì mỗi mà như mỗi một lớp thì khác nhau nhưng mà lớp tôi thì à, thứ hai thứ tư với thứ sáu gặp ở trên zoom một tiếng đồng hồ từ 10 giờ tới 11 giờ sau đó đó ngoài cái đó ra đó thì tôi không biết là mấy đứa nó làm gì hết mình chỉ nhờ phụ huynh cho nên cái điểm uy điểm chính là phải cần sự giúp đỡ của phụ huynh ở nhà Ờ, coi coi cháu có làm bài không và tôi có thể tôi lên Google Classroom tôi check nó có thể nó uh, làm bài thì nó nó, nó nó nộp mấy cái bài đó trên mạng nhưng mà đều những cái vấn đề như thí dụ như mình nói nó là mỗi một ngày á phải đọc sách nửa tiếng đồng hồ cái đó tôi không thể nào tôi kiểm soát được tôi nhờ phụ huynh ở nhà để giúp mình đó ha. À, hoặc là những cái chuyện khác nhau thí dụ như đi research hay gì đó thì cái đó là nhờ phụ huynh coi coi kèm theo cháu coi coi I, realized that uh, parents are not teachers and it's really hard. I'm a parent, I have three kids. I'm not a teacher, but I'm a school counselor. So it's, it's a little different, but I understand that um, not being a teacher does not necessarily mean that you cannot uh, see what your child is doing at home. I think it's important to have a clear schedule, uh, somewhere, perhaps, you know, on the refrigerator or something like that so then they can see what it looks like you know in the morning for us middle school uh, students in the morning it's about two hours of zoom time on when, monday wednesday fridays for the students and then the rest of the time they're on their own to do work off screen we want to limit that screen time for the students because we know research has shown that it's not good for them to be on there for hours at a day on a at a time so it's best to just spread it out and you know, daily exercise is important too. And this is really the time where you can connect with your child. If you haven't done that before, because we all are busy, we all have a busy, hectic schedule. We don't have time. We come home from work and we're cooking and making them eat really quickly. And then they have soccer practice. And then after that, it's homework. But now we have a lot of that time where you can have them come and help you cook maybe uh, bake one day with your child. My daughter and I, we've been baking a lot. And then with my sons, we go out and we garden. So it's an opportunity to not just do <clears throat> schoolwork, but also to connect with each other. It's really important that we have that quality time with each other now. là nếu mà mà mỗi một ngày đó là mở mở đầu cái ngày ra cùng một cùng theo một cái chương trình gì đó cùng một cái schedule thí dụ như 9 giờ thức dậy thì mỗi một ngày 9 giờ thức dậy ăn sáng xong làm bài chứ đừng có mở, mở thí dụ như tối qua coi tivi quá vui xong rồi sáng nay cho nó ngủ thêm tiếng đồng hồ nữa à, đừng có làm gì xin quý vị đừng có làm vậy ha ừ. Dạ, yeah, thì trong cái lĩnh vực của tôi thì cũng may mắn là khi mà tôi giúp những cái uh, những cái hiệu trưởng của các trường đó thì mình cũng thấy có được những cái lối làm việc khác nhau của mỗi trường tuy nhiên cũng đi cùng về một hướng thôi thì cái hướng này đó giống như cô uh, An vừa mới nói đó thì tôi cũng uh, vừa mới biên dịch một cái uh, lá thơ của hiệu trưởng ở một cái trường ở bên trường um, Lewis Middle School <clears throat> thì thầy nhắc nhở là như thế này mình có thể làm một cái lịch trình nhé yeah. uh, và cái lịch trình đó nếu uh, quý vị muốn để mà thấy nó nhìn như thế nào đó thì tôi có thể gửi về đài và rồi sau đó tùy đài có thể đăng lên hoặc là giúp cho phụ huynh thấy được một cái sample tức là một cái, cái lịch trình mẫu của cái người hiệu trưởng họ đã đặt ra thì cái lời ờ, kêu gọi của cái người hiệu trưởng này đó là như thế này quý vị phải điền vào trong cái lịch trình đó <clears throat> những cái giờ quan trọng nhất ví dụ là những cái giờ mà nó sẽ lên học trực tuyến với các thầy các cô như cơ thầy lễ và ờ, cô an vừa mới nói đó là thứ hai thứ tư và thứ sáu viết cái đó lên cái lịch mình trước rồi những cái gì khác đó thì mình điền vào sau theo cái ý của mình nhưng mà cái đó là cái quan trọng để mà khi làm việc là phải làm việc chung với con của mình nữa để cho chúng nó biết rằng là nó cũng phải có cái trách nhiệm đó vì khi nó đồng ý với những cái mà mình viết xuống như vậy đó là mình ờ, đồng ý chung với nhau không có cái thay đổi trong cái đó rồi cũng như là ờ, cô An cũng trình bày là giúp cho chúng nó nó có cái tinh thần tích cực hơn trong cái việc học này và phụ huynh cũng phải đóng cái vai trò tích cực hơn trong cái vấn đề học có nhiều phụ huynh cũng đáng tiếc khi mà tôi trình bày và nói chuyện đó thì họ cứ cho rằng là ô tiếng Anh mình không có khá hay là mình thiếu cái này thiếu cái kia không có it's ok, không sao hết cái quan trọng đó là con cái nó thấy cái sự uh, đóng góp của mình ngồi kế bên cạnh chúng nó và lo lắng cho nó để cho nó có được cái tinh thần để mà ờ, học hành Dạ vâng, cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. À, thật sự đây đây là một cái điều rất là mới cho các thầy cô. À, tại vì từ nào giờ mình dạy trong lớp có học sinh và không có thầy cô cho nên à, dạy qua riêng như vậy là một cái sự ờ, rất là mới. À, cho nên mong là quý vị phụ huynh biết được để mà cùng hợp tác. À, người mẹ trở thành cô giáo, à, cho nên thầy cô với lại phụ huynh đã là một à, như vậy thưa các thầy cô từ hôm nay trở đi đó thì các em à, vẫn học bình thường như là từ à, tháng 3 cho đến nay hay là có những cái à, restrict hơn có những cái khó hơn gì không à, để cho các em hoàn thành năm học này thưa các thầy dạ. à, dạ thì từ bây giờ cho tới tháng 5 11, 11 tháng 5 đó là nó gọi là soft launch tức là trong thời gian này chỉ là mình thí nghiệm chương trình này chương trình nọ coi coi các em uh, có thể lên mạng để mà mua những cái cái cái bài học này hay không và trong thời gian đó cũng là một cái thời gian để thí nghiệm cho những giáo viên như tôi không? À, tại vì tôi cũng là đang học hỏi những cái platform mới ví dụ như Google Classroom uh, học mặt trên Zoom hoặc là liên lạc với gia đình trên Class Dojo mấy cái này ngày xưa tôi không có dùng nhiều cho nên cái đó là cũng sự học hỏi của, của tôi cũng là một lúc mà à, học sinh đang đang tìm hiểu những cái cái trò mới Yes, I agree. I think we're all learning right now. This is all new territory for us. And uh, again, I think I cannot emphasize that consistency of a, a, a, schedule for the students. And please, you know, reach out to your school. We're here, we're working from home. I tell my parents that all the time. They just need to email me and we're here. For our middle school, we actually have a counseling Google Classroom where the students can reach out to me. And I've been making many, many calls uh, within the last few weeks, just chatting with them, see how they're doing. And so we are available. Um, I want them to know that we're here to help them and support them and don't be afraid to reach out to us. Dạ yeah, thì cũng mấy ngày hôm qua mình ờ, mấy ngày hôm rồi mình có dịp uh, trình bày với ờ, với thầy lễ đó thì cái câu nói mà như thầy lễ nói về cái uh, <laughs> how you build the plane uh, please thầy lệ uh, ờ, tiếp dùm ờ, câu tôi nói là uh, mình ráp máy bay nhưng mà cùng trong lúc mình đang bay nó tức là dạ. you're you're you're building the plane as as we're flying it it's a cliche but it's very true it's so dạ. true exactly. <laughs> tại vì bây giờ là chúng ta đây cũng là và đang học hỏi những cái mới lạ những cái chưa bao giờ xảy ra nói chung là như vậy à, vừa vừa build cái máy bay mà lại vừa bay như vậy có nguy hiểm không thầy <laughs> thì à, tại vì à, mọi sự mình mình à, làm cái gì mà lỗi lầm đó là một cái cơ hội để mình học hỏi thôi thì tôi nghĩ là uh, cái đó đúng đối với những giáo viên và gia đình và học sinh cho nên à, tôi tôi nghĩ không có gì mà phải lo sợ hết dạ vâng à, cảm ơn các thầy cô rất là nhiều với cái sự cố gắng rất là nhiều trong hơn một tháng vừa qua à, một câu hỏi à, mà vân anh nhận được rất là nhiều từ quý vị khán giả à, đối với các em học sinh mà học ở trong cái chương trình gọi là specialist à, tức là à, các em có những cái sự giúp đỡ à, hơn là những cái em học sinh ở trong cái lớp thường thì đối với những em à, như vậy thì chúng ta có một cái ờ, cái sự ờ, thì giờ nhiều hơn cho các em hay không hoặc là có những cái chương trình đặc biệt hơn cho các em không thưa các thầy à, ờ, dạ Ai? thì trên yeah. Dạ. trên uh, lớp uh, Google Classroom đó thì tôi có thể tôi mời những giáo viên khác vô cùng uh, dạy với tôi thì thí dụ như những chương trình giáo dục đặc biệt đó mà mấy em từ uh, từ um, Ờ, mild to moderate là cái gì anh Đức? Uh, ờ, yeah. Dạ, tức là ờ, bị từ mức nhẹ tới mức uh, trung đó. Okay. Mức, từ mức nhẹ tới mức trung á, thì những người giáo viên khác tức là những cái người giáo viên uh, giáo dục đặc biệt đó có thể uh, họ chuyển cái bài làm cho nó không có khó như như những đứa khác để mà có mấy đứa em này cũng có thể tập học nếu mà nếu mà mấy đứa em từ từ trung cho tới nặng đó thì uh, có thể là mình chỉ tụ họp một còn ba ngày để mà mình uh, nó gọi là socialization tức là uh, đàm thoại với những bạn bè khác hoặc là uh, nói chuyện với nhau vậy thôi rồi còn nếu mà mấy đứa mà bị uh, uh, tạ kỹ thì có thể nhiều đứa nó, nó rất là thông minh về toán hoặc là hoặc là khoa học thì nếu mà nó thích những cái đó, thì nó vẫn theo lớp như thường thôi ờ, thì tại vì cái đó là cái mình thì mình hiện bây giờ là đang làm cho, cho bộ thông dịch của bên khoa học chánh nhưng mà đặc biệt nhất là trong cái chương trình giáo dục đặc biệt thì chương trình giáo dục đặc biệt thì nôm na Việt Nam mình đó thì cái từ mà gọi là special uh, ed student hoặc là disabled student đó, nghe thì nó hơi nặng tức là những các em có khuyết tật nhưng mà giống như là thầy lệ đã trình bày nó có từ cái nhẹ cho tới cái nặng và nó có những cái phía gọi là ở trung À, nhất là vừa nãy thầy lại cảm ơn thầy đã mention về cái ờ, cái chứng tự kỷ <clears throat> thì theo mình ờ, được biết từ cái uh, bên văn phòng họ gọi là San Diego Regional Center đó thì họ là đặc biệt uh, phục vụ cho các em có cái tự kỷ thì trong đó nó có cái chương trình chẳng hạn như là ABA tuy nhiên những cái chương trình đó bây giờ đó thì tạm hoãn là tại vì những cái chương trình đó họ phải đến nhà họ phải làm việc mặt đối mặt hoặc là hand, uh, hands on uh, practicality thì thành ra đó là những cái dịch vụ mà đáng tiếc bây giờ họ phải tạm ngưng nhưng mà một khi mà họ có thể gặp lại được đó thì đương nhiên những cái đó họ sẽ tiếp tục thì cái điểm mà cần nhấn mạnh nhấn mạnh ở đây với tất cả các phụ huynh mà có con em trong cái chương trình gọi là IEP là chương trình giáo dục cá nhân đó thì biết rằng những cái thay đổi này không có thay đổi trong cái bảng IEP của các em. Cái ừ. bảng IEP vẫn giữ y nguyên như vậy, chỉ là tạm thời ngưng. Ngưng này vẫn là được phép bảo vệ trong cái luật pháp, chứ không phải là ngưng này là người ta làm bị sai hay cái gì hết. Thì tạm thời những cái dịch vụ như vậy thì họ không có thể tiếp tục. Tuy nhiên chẳng hạn như trong IEP thì có những cái gì ST, PT, OT ừ. thì những cái người mà về âm ngữ trị liệu đó họ vẫn có thể tiếp tục được tại vì như thầy lệ nói vẫn lên mạng và họ cũng trò chuyện vẫn tập nói tiếp tục được với tất cả các em đó PT e cũng có những cái họ có thể làm được tại vì cái, cái, cái họ cũng có thể nhìn lên trên màn hình họ có thể tập cho con em ờ, với cái sự giúp đỡ của phụ huynh để cho nó cái về vấn đề cái chức năng còn về cái OT tức là về uh, occupational therapy đó là về vận động trị liệu thì những cái như vậy họ cũng có hơi hạn chế nhưng mà ví dụ chẳng hạn như có những động tác ờ, có tập viết thì họ cũng có thể chỉ cho phụ huynh qua cái đường dây uh, trực tuyến thì phụ huynh có thể tiếp tục giúp cho những cái đó nhé thành ra đây là cái lúc mà tất cả các phụ huynh mà xưa nay có những cái chương trình ABA ở nhà và đã học hỏi được từ những cái vị mà đến nhà giúp đỡ vậy đó thì cái lúc này là những phụ huynh đem những cái đó ra để thực hành với con cái. Dạ vâng, cảm ơn các thầy cô rất là nhiều. À, và à, trước khi chúng ta um, chấm dứt chương trình ngày hôm nay thì Vân Anh xin mời à, từng vị à, trước nhất là thầy lễ rồi tới cô An rồi tới anh Đức à, có một cái lời cuối cùng về chúng ta cùng tổng kết chương trình ngày hôm nay và những cái lời nhắn gửi cho tất cả quý vị phụ huynh dạ xin mời thầy lễ à, dạ cảm ơn chị um, cái chuyện uh, covid 19 này thì mang ra những cái những cái điều gọi là bất bình đẳng mà mình hồi trước giờ tôi không có nghĩ sâu xa hơn nhưng mà cái cái cái crisis này nè làm cho mình nghĩ là cái vấn đề gọi là uh, phần năng để trẻ em uh, trong nước uh, cái cái khả năng để lên mạng hay hay không có mạng hay không đó trong gia đình đó là cũng giống như là một cái ờ, một cái quyền mà căn bản cũng giống như là mọi người mọi đứa em phải có cái quyền căn bản là phải có sự giáo dục free education miễn phí nhưng mà tôi nghĩ rằng là từ từ đây trở đi đó là cái mình phải nhấn chung nhấn mạnh vào cái cái sự uh, khả năng để cho gia đình cách khả năng để lên mạng tại vì cái đó cũng là một cái cái cái quyền lợi của của mấy mấy mấy em đi học Yeah, as a counselor, uh, for me, I think the social well-being is really important. I emphasize academics, definitely, but during this time, I want them to be okay with what's going on. I want them to feel comfortable to ask questions. And I think as parents, we have to be honest with our students. And so my last words would be, like I tell a lot of my students who are struggling and who thinks that, you know, their life is so unfair and they're treated so unfair. I always tell them, when someone gives you lemon, what do you do with it? They're like, what do you mean? It's, it's sour. I don't, I don't know. What do you mean? And I go, you make something out of it. You can make lemonade, you can make, you know, lemon pie, something like that. So then it makes it, you know, makes it worth uh, the, the hardship once you go through it, you'll be okay. Ừ, thì nếu như mà cái câu nói của Việt Nam mình đó, thì lúc này gọi là có thể tạm gọi là thời thế tạo anh hùng. Mm. Cái lúc này đó là tạo những người phụ huynh trở thành là những người giáo viên và cũng là những người counselor và tất cả mọi thứ <laughs> in between <laughs> không biết hỏi thầy, ờ, thầy cô có <laughs> đồng ý như vậy không ờ. lúc này, dạ. mình giống như tôi đã nói lúc nãy phụ huynh phải tích cực với con cái và với đừng quên Việt Nam mình thì đôi khi cũng hơi khó về cái vấn đề mà khen ngợi con cái nhiều nhưng đây cũng là một cái lúc nên khen ngợi chúng nó những lúc nó làm những cái gì hay những cái gì tốt cho nó hiểu và mình thật sự cảm ơn những cái đóng góp và cái cố gắng của tụi nó tại vì khó khăn lắm anh chị ơi bây giờ mà ở nhà riết như thế này nó cũng phiền lòng cho tụi nhỏ nhất là như cô An nói nó không có cái socialization được nhiều dạ vâng à, cảm ơn các thầy cô rất là nhiều trong buổi nói chuyện ngày hôm nay và mong rằng với sự cố gắng và kết hợp của tất cả thầy cô phụ huynh và các em thì chúng ta sẽ hoàn thành liên khóa ngày à, năm nay một cách tốt đẹp và tất cả chúng ta cùng nhau vượt qua cơn đại dịch đang đe dọa toàn cầu hiện nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt. chào tất cả. Thank you. Bye bye. Cảm ơn. Thank you.